chào tất cả anh em nhé thì ờ, như anh em đã biết đấy ở bây giờ trên thị trường người bán <clears throat> những bán ờ, những cái đồ ờ, cờ bạc bịp sóc đĩa bịp đi đánh sóc đĩa này có rất những rất nhiều những cái đồ ấy <clears throat> để mà anh em ừ, lựa chọn ví dụ như bát hình này hoặc là đĩa hai chiều để đĩa hình này xong rồi quân vị này vị thì có vị kẹp này quân kẹp này rồi à, bệ lướt tiền nói chung là những cái đồ lướt này đồ hàng từ nhé sau rồi à, đồ nam châm rồi à, đĩa bát rất là nhiều những cái phương án để cho anh em lựa chọn <clears throat> nhưng mà những cái đồ ấy thì tất nhiên là cao cấp hơn ví dụ như đồ cảm ứng chẳng hạn nhưng mà những cái đồ đó thì hoàn toàn là có tang thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em về cách đánh sóc đĩa hoàn toàn không tang 100% đó chính là sử dụng cái à, chính bằng đôi bàn tay này của mình để đánh à, sóc đĩa à, thứ nhất nó hiệu quả thứ hai hoàn toàn không tang bởi vì nó chỉ là tay chân thôi sử dụng tay chân tay nghề hôm nay tôi cũng à, làm clip này muốn giới thiệu với anh em về cái cách đánh sóc đĩa bịp bằng tay nghề thì bây giờ đi vào những sòng sới ấy, thì người ta thường thường người ta kiểm tra bát đĩa quân vị ví dụ quân thì người ta sẽ dùng 500 người ta kiểm tra này Rồi, ờ, tôi sẽ lấy cái miếng 500 tôi thử cho anh em xem nhé đây trên tay tôi đây là một miếng 500 này. trước tiên tôi sẽ thử à, về quân vị trước nhé đây là một bộ quân hoàn toàn bình thường không phải là quân kẹp không phải là quân nam châm cả ừ. em nhìn này Đó, không hề dính không hề hít gì cả đây là quân rồi còn bát đĩa thì sao tôi sẽ dùng nước nóng tôi đổ đây như em biết đấy bây giờ mà <clears throat> bát đĩa hình ấy, mà đưa nước nóng vào thì tất nhiên là nó sẽ bị chảy tại sao tôi dùng nước nóng có hai cách thứ nhất đấy là nước nóng này là để tránh để cho bát đĩa nó bị à, đây anh em nhìn nước vẫn bốc hơi này đó chứ không phải là một số nơi đưa ờ, nước lạnh vào xong rồi kêu bảo ối rồi nóng quá như thế là lừa nói chung là cái đấy là không thật vì tôi cũng từng cờ bạc ra tôi biết nước này là nóng thực sự không phải là ừ, nóng giả vờ nó nói là bảo nước nóng nhưng mà không phải là nóng thật vì bây giờ một số loại ờ, bát đĩa là đưa nước lạnh vào thì tất nhiên là nó vẫn ờ, không ảnh hưởng gì cả nhưng mà nước nóng vào thì nó sẽ bị như bát hình ấy đĩa hình đưa vào nước nóng vào nó sẽ bị cháy mắt tại sao tôi dùng nước nóng bởi thứ nhất này nước nóng này là khi anh em đi đánh ấy là để tránh cho quân vị này, bát đĩa này nó bị dính dầu mỡ các thứ nó sẽ bị bết với nhau nó dính chặt với nhau đưa mọi mượn cái khăn nhé thứ hai nữa ấy, là cho vào ví dụ như là mình làm cái nhé khi mình làm cái ấy, mà đưa vào ấy tránh trường hợp là người ta lùa bắt hình vào đưa bắt hình vào này nó ờ, khi mình mà ăn được tiền ấy là người ta sẽ nghĩ là mình đưa đồ vào cái là chịu đầu tiên rồi cái đấy thì chắc là anh em cũng biết đúng không cái đấy là cái thứ nhất thứ hai nữa ấy, <clears throat> là khi chơi anh em có thể sử dụng là dùng phần rôm nếu không dùng nước nóng thì anh em có thể dùng phần rôm nhé phần rôm này tác dụng của phần rôm là gì thứ nhất là nó chạy quân cái thứ hai nữa ấy, là khi sử dụng phấn rôm này người ta có dùng bát hình thì mình xoa hết phần xoa hết phần rôm đi nó có mát ở trong này thì nó sẽ bị những cái à, bột của phần rôm này nó che làm mờ hết cái mát đi không nhìn thấy gì đấy là tác dụng à, tác dụng của phấn rôm vừa chạy quân mà vừa tránh được đồ có tang anh em cứ thoa kỹ này cái điều thứ ba nữa ấy, anh em lưu ý đó chính là việc cắt quân thì đây là tôi ờ, cắt sẵn một bộ quân này rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách ờ, cắt quân nhé khi cắt quân ấy anh em tránh những cái phần này ra có là mình cắt bỏ hết những phần trắng đi và phần diềm để tránh làm sao có là tránh khi mình nhìn thấy tiếng uh, trắng này phần này có là cái phần trắng này của cái à, diềm này với lại phần trắng của lá bài này nó bị uh, giống nhau khi giống nhau thì nhìn rất là dễ bị uh, lộ đây là tôi hướng dẫn anh em cách uh, cắt quân thôi cắt thì anh em chỉ cắt hết phần này đi nhé cái này là cái tối kỵ không được để cái cái phần à, trắng này lại hai anh em cắt dọc này có thể cắt bất kỳ chất nào joker tép bích cho anh em thôi sóc đĩa này nó không giống như là đánh bài lá khi đánh bài lá anh em có thể à, <clears throat> kết những cái tiếng này ví dụ như là khi một khi mình đã kết rồi có mình chỉ đánh 10 tiếng mình chỉ đánh tầm khoảng 2 đến 3 tiếng thôi nhưng mà tiếng đấy chuẩn nhìn thấy được là anh em đã lên người luôn rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách uh, sử dụng tay nghề sóc đĩa <clears throat> phía sóc này anh em chú ý cái tay mình nhá tay quan trọng nhất là cái thao tác tay rồi ờ, có những nơi ấy, người ta sử dụng be tay như thế này đây đây gọi là be tay đỡ chống tay hay gọi đỡ tay như này thì bênh bát thì rất là dễ thôi nhưng mà cái đó ấy, thì nhiều người nhiều nơi người ta nhìn thấy như tôi đi làm sủng sới nhiều tôi biết khi sóc này cầm khi ngồi xuống này cái tư thế của nhà cái ấy, mà cứ để tay chống tay như này là nhiều nơi là người ta đuổi luôn ra ngoài rồi bởi vì là để chống hai ngón tay này người ta biết là mình đánh đòn đuôi hay còn gọi đòn chớp như cái này của tôi ấy, thì tôi tay để bình thường vuông và be hai tay người ngồi phía sau tôi cũng không thể nhìn thấy được là tôi đang đánh đòn gì hoặc là nhìn thấy là tôi sự ừ, không cần phải người đỡ hay người be làm gì cả cái sóc mà cứ buông tay bình thường này. mình đưa ra rất là nhẹ nhàng đúng không đó vị chạy rất đều vị nhá nó dồn hết lên bên trên chứ không phải là nó ờ, dồn ở dưới này như một số đòn ví dụ như đòn tiện của một số anh em này đòn tiện này đó như thế này là tiện tiện nhưng mà khi tiện ấy, thì vị nó sẽ bị dồn đây đó, như này đó, như tiện này ba đen này đó vị nó sẽ bị dồn ở phần dưới này đây là tôi sẽ xanh vị này đó. vị sẽ bị dồn ở dưới nhưng mà cái đòn tôi đòn này gọi là đòn chớp này đưa ra vị nó đi đều hết nó không bị nằm một ờ, ở phía dưới này bất kỳ nó nằm ở một cái góc của đĩa hay bát này bây giờ tôi sẽ thử cho anh em mấy đòn như thế này sắp đôi nhá đó anh em nhìn nhá đúng sắp đôi nhé rất là chuẩn nhé thế này đánh dọc đen đánh ba đen này đó chính xác ạ 10 tiếng anh em chỉ cần đánh tầm khoảng 3 hoặc 4 tiếng thôi nhưng mà tiếng nào họ đánh chuẩn thì mình đánh còn không những tiếng ví dụ như là nó trồng vị như thế này chẳng hạn này. Đó, thế vị nằm như thế này anh em cứ nghĩ là bốn đen nhưng mà thực tế ra là bị đè vị à, ba đen những tiếng nào cảm thấy chắc chắn đánh được hãy đánh không đánh được thì mình bỏ bình tài hoặc là bán cái cái đấy không sao cả sóc hoặc là bình thường vuông tay vuông bát đó, như thế này ba đen này đó, ba đen anh em ạ rất là chính xác luôn cứ cân tay cân bát và sóc như tiếng này không nhìn thấy bỏ như tiếng này nếu mà đánh tôi sẽ đánh tiếng sấp đôi Đó, tiếng này tôi sai đây là tôi đánh nhá tiếng tôi nói tôi bỏ tiếng này ờ, nó ba trắng không sao cả bởi vì tiếng nào kết mình mới đánh còn không phải là tiếng nào mình cũng đánh ba đen này đó vị đi rất là đều nhé tiếng này ba trắng tiếp này dọc trắng này vị dồn hết phía trước không bao giờ dồn ở phía đuôi như, như này Đó. cái đòn này thì chơi rất là hiệu quả tiếng này không nhìn thấy nếu như tôi tôi đây sẽ đánh tiếng ờ, sấp đôi vẫn nằm ba trắng này. không nhìn thấy tôi bỏ mà tiếp tục ba trắng này đó anh em nhìn thôi đúng ba trắng nhé không sai thế nào nhé đây là <clears throat> tôi vừa hướng dẫn anh em cách uh, sử dụng tay nghề hình sóc đĩa bịp anh em nào có nhu cầu tìm hiểu hoặc là muốn học nghề có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em